chào tất cả anh em thì à, hôm nay à, Dũng hai em quay trở lại với anh em trong à, video tiếp theo về à, chia sẻ cái à, kinh nghiệm mà lúc lúc đầu mà cũng như là cái trải nghiệm mà lúc đầu Dũng mua à, cái xe à, Jupiter này như thế nào thì à, Dũng chia sẻ với anh em à, trong à, cái phần à, tiếp theo này nha Ok xin mời anh em khi à, mua các bạn trước khi à, mua thì à, Dũng cũng lên mạng mình tìm hiểu và một số cái à, kiểu mã và cũng à, như là cái kiểu dáng của cái dòng này á thì mình thấy cái à, cái dòng này nó nó có à, một số à, cái à, nói chung là cái kiểu dáng của hồi hồi trước thì mình thấy cũng không không có thích lắm nhưng mà mình khi mà mình tìm hiểu mình thấy những cái kiểu dáng của mấy cái đời sau này nè <coughs> thì mình thấy nó ok hơn nó đẹp hơn và mình thấy nó nó có ba ba màu thì mình thấy mình ưng nhất là cái màu xanh này nè cái màu xanh này á thì khi khi đó thì Dũng thấy cái màu xanh này nó nó hợp hơn nha và Dũng à, tìm hiểu về cái giá cả cũng như à, cách à, một số bạn nó bạn review trên mạng nhưng mà cũng nói thẳng là cũng không ai review chi tiết cho anh em hết á các bạn một số các bạn này cái dòng Jupiter này nó dạng nó, nó thẳng là nó nó cũng hơi là gọi là ít người dùng luôn á nên nó, số người review rất ít nên lúc, lúc đó mình mình chỉ biết tự tìm hiểu thôi và mình lên cửa hàng mình thấy giá cả thì anh em nên chuẩn bị à, à, tiền mặt luôn nha cái đó là cái yếu tố tiên quyết luôn anh em chuẩn bị tiền mặt dư dư chút đỉnh vì đôi lúc vô tổng mình còn à, kỳ kèo giá cả chút chứ à, đôi lúc mình à, đem yếu yếu cũng hơi ngại á nên lúc đó mình chuẩn bị một ít tiền nó dư dư chút để có tổng vô tổng á có một số cái cái cái phí này nọ thì anh em có thể thoải mái vụ tiền bạc thì ok thì mình chia sẻ anh em cái cái cái, cái đầu tiên mình vô tổng á thì mình mình cũng không có lựa nhiều như những các bạn khác đâu vì mình đã lựa sẵn ở nhà rồi mình lựa sẵn cái màu sắc ở nhà vô tổng mình chỉ lại ờ, cửa hàng á thì ờ, mình nghĩ anh em nên mua ờ, cửa hàng ở chỗ mình ở á và cái cửa hàng đó nó phải phải lớn nha anh em vì mình phải đảm bảo cái phần uy tín trước vì khi mà, mà cửa hàng lớn mình thấy uy tín có gì có trục trặc gì á mình bán vốn nó cũng dễ đó thì à, lúc đó dũng vô dũng dũng chỉ bám cái màu sắc của nó và cái kiểu dáng của nó và dũng vô dũng lựa thôi coi nó có tài xước này nọ nổ máy lên thấy ok là mình chọn thôi chứ cũng không có gọi là vô đi vòng vòng kiếm chỉ cho mệt thì mình đã lựa sẵn ở nhà cái đó là cái cái cái cái cái, cái mà dũng trải nghiệm cái cái lần đầu mình đi mua xe á và một số cái à bà mình thấy nó vô nó nó, nó được tặng cũng như là một số cái phát sinh mà mình muốn chia sẻ tiếp cho anh em nè thì khi khi khi các anh em mà mua mua xe á thì à, nói thẳng là cũng không có tặng cái quái gì đâu nha anh em thì à, lúc lúc vô thì mình mua xe cái giá tiền đó đó thì mình không biết cái các cửa hàng khác sao mà các dòng xe khác sao nhưng mà khi mình mua cái dòng xe này á thì à, cái dạng mà tặng thì chỉ có cái nón bảo hiểm thôi đó, đầu tiên một là cái nón bảo hiểm đi theo xe nha ví dụ các bạn mua xe màu xanh thì nó tặng cái nón bảo hiểm màu xanh nè mình có tặng cái nón bảo hiểm màu xanh nè anh em đó à, cái tên cửa hàng này nọ đó đó là một một cái nón bảo hiểm màu xanh nha và thêm vào đó là một cái áo nữa nha cái áo của Yamaha nhưng mà gọi là cái áo đó mình về mình cũng làm cái nồi giả luôn là anh em ơi áo thấy cũng à, nói thẳng là nó rộng thênh thang và nó thêm một cái nữa là cái áo nó, nó xấu quá nó có chữ Yamaha không à chứ cũng chả có gì đẹp đẽ hết đó đó là cái áo thứ hai đó là đó là cái cái móc khóa nha anh em cái móc khóa của của của của của, của cái à, cái ổ khóa nè cái móc khóa như vậy nè nhưng mà nhưng mà cái cái móc khóa nó nó có cũng có chữ Yamaha nhưng mà mình xài mới có vài tháng là nó nó, nó đã xét rồi rồi nó nó đứt luôn rồi mình dục luôn rồi cái móc khóa nó cũng chả có ờ, tác dụng gì được nhiều chủ yếu là có chữ Yamaha chứ chả có được cái gì hết đó đó đó, đó là cái cái cái tặng thứ thứ ba nha đó. mình thấy một đó là tặng cái cái nón bảo bảo hiểm nè đó nó bảo hiểm này thì nó nhẹ bông nó thẳng là mình nếu mà thật sự chọn cho mình cũng không thích cái nón này đâu nó rất nhẹ rớt có chút xíu mà nó muốn nứt rồi đó, đó là đó là cái nón bảo hiểm hay là cái cái cái mo, cái móc khóa của ổ khóa thì xài mới có vài tháng thì đi mưa nó cũng xét ngạt luôn rồi mình quăng luôn rồi đó đó, đó, đó là cái tặng thứ hai nha và thêm và mình tới đây mình coi cái nó nó tặng thêm thêm một cái nữa nè đó, đó, đó là ở trong cái à, cái bình xăng nó tặng chắc chắc được à, không biết à, tới lít lít xăng không nha nó đổ cho mình được chắc được lít xăng với một một bình nhớt hay sao á đó. đó đỡ cho mình bình nhớt mà mình mình thấy xăng mà mua nguyên cái xe mà đôi lúc ba bốn chục triệu mà tặng đâu được có lít xăng à thấy muốn quải cái đổi cho mình cái bình carbon liner gì đó anh em đó vô là ok vậy là xong á đó. Đó, đó, đó đó là những, những cái dịch vụ à, à, được à, được tặng nha anh em đó, và, và tiếp theo á, thì à, máy ảnh lắp cho mình vô được cái này nha vô được cái cái đầu để chân này nè đầu để chân mình thấy cũng tiện nha nó có thể vượt ra vượt vô vậy nè giống dạng như của Accenture hay sao thấy đồ để chân này cũng hợp lý cũng ngon đó được cái đồ để chân này rồi thêm rồi à, để cái à, không còn cái gì nữa nha anh em rồi vậy xong á à, được được cái phần là gọi là đi có có người làm à, bà, làm để cây bản số nha có người có dịch vụ làm bản số riêng và mình lên lên tỉnh á, thì à, mình làm có có người hướng dẫn cho các bạn làm nha nhưng mà lên làm bản số thì rất dễ nha anh em thêm thì à, một phần nữa đó là cái ba ga này nha ba ga này thì mình mua gọi loại ba ga cũng bình thường thôi tầm chín chín chục ngàn hay sao á ba ga này xài có, có thời gian thấy nó cũng hơi bị à, xét xét mấy ốc nè chắc nó bằng sắt hay sao ba ga này chắc là mình nghĩ ba ga này cũng không cũng có lỗi chứ lỗi lỗi thường thôi <coughs> rồi nói chung là vậy thôi khi mình mua xe chắc là anh em mà tưởng à, được nhiều cái dịch vụ nhưng mà thấy có nhiều đây và thêm một, <laughs> một cái nữa đó một cái nữa đó đó, đó là được gì bảo hành à, ba ba năm và 30 ngàn cây nha anh em nhưng mà khi khi đó thì à, thì mình mình chạy á mình chạy mới mới có chưa được năm là mình chạy đã chạy hơn 30 ngàn cây rồi đó nên à, mình thấy mình cũng dẹp cái phần bảo hành luôn và mình thấy bảo hành thì được cái gì đâu vô kiểm tra sơ sơ cũng cũng trả được cái gì hết khi khi mà các các bạn à, mua trỏng thì à, có có thêm một một thứ nữa đó đó, đó là các các bạn mua à, bảo hiểm nha thì lúc đó thì mình cũng nghe mà mời chào cái vụ bảo hiểm xe thì mình thấy mới mua thì mình cũng nên mua bảo hiểm thì ok thì mình lúc đó mình mua một năm thì mình nghĩ nếu mà anh em mua thì anh em mua khoảng tầm năm thôi khi nào anh em chạy thời gian thì anh em muốn mua mua còn mua thì thôi chứ đôi lúc bảo hiểm thì, thì có được cái gì đâu chủ yếu là chắc <laughs> né mấy, mấy, mấy anh đại ca thôi mình nghĩ như vậy thôi chứ ờ, đôi lúc mình mua bảo hiểm đồng hãng á mình thấy mua bảo hiểm đồng hãng nó còn mắc hơn nữa mắc hơn mua bên ngoài đó mình không biết cái dịch vụ và cái chế độ làm sao nhưng mà thấy nó hơi mắc hơn nha lúc đó mình mua thì mình thấy bảo hiểm trong đó nó mắc hơn thì mình cũng mua nhưng mà mua một năm và có thêm một số nhân viên tư vấn cho mình kêu là nên gắn cái đèn xi à, đó các bạn đèn xi gì nè đèn xi à, để à, nó có có cái cục hú này nọ đó thì lúc lúc mình xài xe Honda đó thì mình không biết xài à, chắc là của trung quốc hay sao á lúc đó mua về là nó có cái cục hú à khi mình mở xi nhan nó có cục hú à còn à, dòng mấy cái dòng mà mình mua ở đây và một số khác thì mình thấy không có cục hú nha anh em thì mình nghe <laughs> là bây giờ phải mua thêm cục hú để gắn nữa thì mình thấy à, chạy ngoài đường nhiều và đa số mình sống ở thành thị thì mình nghĩ cục hú đó cũng nếu mà anh em muốn gắn thì gắn gắn thôi nha lúc đó thì mình nghe hãng nó cũng tư vấn vậy thì à, thay mình á à, mình nghĩ kêu mình khỏi gắn thì chủ yếu có trái đèn để tao qua đường thôi chứ bây giờ hay gắn con hú chi cho âm um sùm chi cho mệt cận đã với sống ở dưới quê hay chỗ nào đó thì à, thì cần cục hú thì cái cái đó là mình trải nghiệm mình mua xe thì anh em à, à, muốn chia sẻ cho anh em biết nha ok thấy à, bảo hành thì mình thấy thời gian mình bảo hành đa số là vô tổng bảo hành là mình toàn là mình bỏ tiền túi không anh em với thay đồ này nọ chứ bảo hành gì đâu đó nên à, mình thấy à, một số thì mình à, đi hãng mình khỏi đem giấy bảo hành gì hết mình tự móc tiền túi là mình trả còn thôi mình la tiệm mình sửa luôn lâu lâu kiểm tra này nọ thì họ nói là khoảng thay nhớ của họ thì tầm một một ngàn mấy á ngàn rưỡi là sao á là mình thay một bình nhưng mình thấy cái bình đó cũng hơi cùi bắp quá mình chuyển qua mình xài nhớt uh, mua luôn nha anh em thì nữa nữa mình sẽ làm cho anh em cái cái cái clip về à, đánh giá về cái à, dòng nhớt mô tôn của à, khi mình xài cái cái xe Jupiter này nha nó mình mình thấy thôi bây giờ mình xài mấy nhớt xịn dạng nhớt ở trong hãng thì nó tầm bảy bảy mấy ngàn á thay này nọ chắc cũng bảy mấy tám chục gì đó. nên mình thấy nhớt nó xài lẹ lẹ quá lẹ lẹ đen đó nên mình thấy thôi mình ra ngoài mình mua nhớt mới mình tự tự thay luôn đó và vô tổng thì mình thấy ờ, nó thẳng là anh em đụng tới cái gì thì anh em cũng móc tiền hết nha chứ không không có cái gì miễn phí đâu nha đừng có nghe hai từ bảo hành mà anh em thấy ham nha mình thấy bảo hành bảo hành nghe cái miệng thôi nhưng mà thực tế cũng chưa chắc <coughs> nên ờ, mình ờ, đó đó đó là một, một, một số cái cái chính sách khi mà mình mua xe là mình được á được tặng thì mấy mấy cái đồ mình thấy cũng cùi bắp quá à, còn phụ thì cũng à, nói chung là cũng ok dịch vụ làm giấy giấy tờ thì anh em cũng thấy được cũng được à, mình làm thì anh em à, làm trong trong vòng mà khoảng chừng ờ, một buổi à mình thấy một buổi tạm buổi vài tiếng hồ là xong thôi đó là làm giấy tờ còn cái vụ mà khi mà anh em làm cà quẹt á thì à, có thể là dưới một tuần vì lúc lại có thể rất nhanh nha vì à, lúc lại à, dịch, dịch vụ và khi mà các bạn làm trong cái à, phòng công an á, thì họ làm cà quẹt nó nhanh hơn lúc trước nó gửi có thể các bạn gửi trực tiếp về nhà hoặc các bạn à, chuyển phát nó được hết đó đó đó là một một cái mà mình thấy mà mình trải nghiệm khi mình mua chiếc xe Jupiter này tại cửa hàng nha thì à, cái đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em biết và một số anh em nào chuẩn bị mua xe gì đó thì anh em à, tham khảo nha ok xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo xin chào anh em